Vâng ạ, để bắt đầu thì con xin mời tất cả những cánh tay của đại chúng ạ. Chúng ta vỗ tay theo nhạc ạ. Bên trái tôi là bạn tôi, anh em tôi. Bên phải tôi là bạn tôi, anh em tôi. Trước mặt tôi là bạn tôi, anh em tôi. Xung quanh tôi là bạn tôi, anh em tôi. Bạn tôi, anh em tôi đang ngồi bên trái của tôi. Bạn tôi, anh em tôi đang bên phải của tôi bạn tôi anh em tôi đang ngồi xung quanh tôi đó bạn tôi anh em tôi đang ngồi xung quanh tôi đây bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây Vỗ tay ạ à. Bên trái tôi là người yêu tôi thương tôi Bên phải tôi là người yêu tôi thương tôi Trước mặt tôi là người yêu tôi thương tôi xung quanh tôi là người yêu tôi thương tôi người yêu tôi thương tôi đang ngồi bên trái của tôi người yêu tôi thương tôi đang ngồi bên phải của tôi người yêu tôi thương tôi đang ngồi xung quanh tôi đó người yêu tôi thương tôi đang ngồi xung quanh tôi đây một lần nữa bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương Xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây